khuyến mãi Chỉ cần mua một gói 100g hạt đen ruột vịt Knorr Được tặng ngay một hũ Knorr tiền dụng xinh xắn Nhanh lên, quà tặng có hạn